Xin chào quý vị các bạn à, Dòng tiền trong thời gian tới nó đến từ đâu? Và đâu là nguyên nhân dẫn đến dòng tiền mới có thể tham gia vào thị trường trong thời điểm này? À, vậy trong thời điểm này chúng ta có nên đầu tư một cách mở rộng cơ cấu thật nhiều danh mục hay không ạ? À? Thì trước khi mà chúng ta nói về cái chương trình của ngày hôm nay, chúng ta có khoảng 20 phút để chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là để thị trường chúng ta có một dòng tiền lớn tham gia vào cái điều duy nhất mà chúng ta cần phải biết đó là gì ạ à? chính phủ chúng ta lo ngại lớn nhất trong thời gian vừa qua đó mới là tỷ giá tỷ giá là một cái vấn đề đau đầu của chính phủ nên chính vì vậy <clears throat> việc mà thị trường để chúng ta có thể nới zoom hoặc là có dòng tiền khối ngoại tham gia thị trường nó phụ thuộc rất lớn về đồng USD <clears throat> đồng USD là một cái đồng mà nếu các bạn theo dõi trong suốt thời gian vừa qua nó đang có xu đi xuống lý do tại sao đồng USD có xu đi xuống bởi vì thứ nhất là gì ạ trong thời gian vừa qua thì cái việc mà cái củ cái cái giá của đồng USD đã đỉnh và trong thời gian vừa qua thì à, bản thân là cái lạm phát của Mỹ bắt đầu có xuống giảm và lãi suất của Mỹ à, theo dự tính là trong thời gian tới có thể là tiếp tục giảm và à, tiếp tục tăng ở mức thấp đây là những tín hiệu cho chúng ta biết rằng là cái giá của cái đồng đô la Mỹ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới khi mà nếu các bạn nào nghiên cứu về VSA thì các bạn thấy là đây là một cái chúng ta gọi là PSI tức là nếu như cái đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước trong một chu kỳ lớn như này à, thì xu hướng khả năng là tiếp tục giảm tiếp tục giảm trong thời gian tới à, đây là về cơ bản thì chúng ta nhìn thấy là cái giá của USD đang giảm và khi nó giảm như này thì chúng ta có thể nhìn thấy một góc độ như sau ạ một là trong quá trình giảm này thì dòng tiền của các tổ chức dòng tiền có thể là mới có thể tiếp tục đổ vào Việt Nam trong thời gian tới đặc biệt là lĩnh vực đầu tư chứng khoán lĩnh vực tài chính bởi vì khi mà cái dòng tiền nó giảm mạnh thì cái việc mà giờ nếu nhà đầu cơ hay nhà đầu tư ở nước ngoài họ không giải ngân lúc này thì họ sẽ mất rất nhiều chi phí cơ hội bởi vì lúc này nếu trong trường hợp tiếp tục giảm nữa thì cái việc mà uh, chính phủ chúng ta hoặc là dòng tiền mới tham gia vào thì cái việc mà gì ạ uh, ngân hàng nhà nước có thể tiếp tục giảm cái gì ạ tỷ giá tức là đồng Việt Nam chúng ta có thể tăng giá trong thời gian tới đây là một cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay uh, khi mà chúng ta cái việc mà giảm như này thì chúng ta có thể thấy được một số động thái của các ngân hàng như là nở mở dung tín dụng nếu các bạn có thể theo dõi một vài các thông tin của các ngân hàng thì chúng ta thấy là có một số zoom tín dụng của các ngân hàng lớn như là ờ, Việt Tin Banh và Techcombank đã được nới ra khi mà zoom tín dụng nới ra cộng với à, cộng với đà giảm của đồng USD nên với cái góc nhìn đây góc nhìn nhá của Dũng trong thời gian tới thì có thể là sẽ dòng tiền khối ngoại có thể tiếp tục sẽ đổ vào thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn còn ờ, như thế nào thì có lẽ là chúng ta có thể trong tuần này hoặc tuần sau là chúng ta có thể thấy nhìn rõ hơn bởi vì nếu chúng ta nhìn thấy rằng các quỹ ETF trong thời gian vừa qua cũng đã có dấu hiệu nhé đã có dấu hiệu tiếp tục mở rộng tức là tiếp tục phát hành chính chỉ quỹ chúng ta gọi là tiếp tục có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và đây chính là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng là nó là thông tin tích cực à, tuy nhiên thì không phải là cứ thông tin tích cực thì chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ thành công mà chúng ta lúc này chúng ta bắt đầu phải lựa chọn những cái cổ phiếu tiềm năng những cổ phiếu mà chúng ta có thể thấy là dòng tiền có thể tham gia trong thời gian tới đầu tiên chúng ta có thể quay trở lại thị trường chung à, thị trường chung chúng ta gọi là vn index thế thì ở, ở đây chúng ta thấy là một vài lần trước dũng có chia sẻ thị trường chung có thể giảm nhé có thể giảm mạnh à, khi mà có một cái tác động nào lớn với thị trường à, tuy nhiên thì à, một vài hôm vừa qua tôi có chia sẻ các bạn đây là cái câu chuyện đó là thị trường đang ở trong cái giai đoạn tái tích lũy khá là tốt và trong quá trình tái tích lũy này đây là trong quá trình tái tích lũy có thể sẽ có một số các cổ phiếu ngân hàng một số các cổ phiếu nào đó có thể tiếp tục tiếp tục được tích lũy và có những cái điểm nổ trong thời gian tới thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu các bạn thấy rằng là việc đầu tư trong lúc này thì uh, câu chuyện ở đây là nếu giả sử chúng ta đầu tư thì thay vì chúng ta tập trung vào cổ phiếu nào đó thì chúng ta cần có cái bộ lọc bộ lọc để chúng ta lọc cái nhóm cổ phiếu ngành cổ phiếu và đặc biệt là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó không giúp ích cho chúng ta hoặc là rủi ro của chúng ta cao thế thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là với cách lập của Dũng thì thời điểm này à, không biết các bạn có thể nghĩ nào như đấy là quan điểm cá nhân của Dũng Dũng sẽ không lọc những cái cổ phiếu hình chữ V tức là tăng hình chữ V biến động lớn hình chữ V là Dũng không lọc tức là cái nhóm cổ phiếu đấy Dũng sẽ bỏ qua những cổ phiếu penny đầu cơ mạnh trong thời gian vừa qua dạng thứ hai những cổ phiếu biến động mạnh những cổ phiếu biến động mạnh ở đỉnh khối lượng lớn ví dụ như là cổ phiếu Vincom tại thời điểm này nhá tại thời điểm này hoặc là Dũng sẽ gì ạ à? lựa lọc toàn bộ những cái cổ phiếu ngân hàng mà nó không có nền tích lũy tức là cổ phiếu ngân hàng không có nền tích lũy thì đều lọc ra khi mà chúng ta lọc ra toàn bộ cái nhóm cổ phiếu mà nó không đáp ứng được tiêu chí cả về cơ bản cả về kỹ thuật thì bắt đầu lọc toàn bộ những cái cổ phiếu ngân hàng phát hành với số gì ạ à? phát hành với số lượng lớn năm 2021 tức là những cái cổ phiếu mà phát hành lớn pha loãng lớn năm 2021 thì đây chính là nhóm mà Dũng sẽ lọc và chính vì vậy khi mà chúng ta lọc như này thì chúng ta đã tìm ra cho mình một cái nhóm cổ phiếu ưu tú hơn và chúng ta tiếp tục lọc như vậy thì đấy chính là cách mà chúng ta có thể lựa chọn với những cổ phiếu ưu tú nhất những cổ phiếu dẫn đầu trong cái chu kỳ tiếp theo không biết là bao nhiêu bạn đã hiểu được điều này nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 để giúp phép tiếp tục phân tích chúng ta thì bây giờ chúng ta lại tiếp khi mà chúng ta lọc thì chúng ta cũng tiếp tục lọc thêm một lần nữa chúng ta sẽ có hai bộ lọc bộ lọc đầu tiên là chúng ta sẽ bộ lọc về những cái cổ phiếu blue chip những cổ phiếu ngành lớn những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là an toàn và chúng ta có thể sử dụng với tỷ trọng 4 đến 50 phần trăm khoảng 50 phần trăm đến 60 phần trăm ở những cái cổ phiếu tỷ trọng lớn thông thường những cổ phiếu này đấy cái gia tăng về lợi nhuận à, không cao nhưng tuy nhiên nó giúp chúng ta sự an toàn bền vững bởi vì nếu chúng ta nhìn thấy chu kỳ của thị trường trong trường hợp thị trường có đây là cái kịch bản Dũng đã chia sẻ có thể nó sẽ đi ngắn hơn có thể xa hơn nhưng với cái việc mà gì ạ đang có quá trình rũ bỏ siết chặt ở đây thì cái việc mà thị trường nếu trong trường hợp có đi về 250 thì cái vùng 200 1250 nó phải tích lũy 3 đến 4 tháng là ít ạ à. chứ là nó cần phải tích lũy một thời gian rất dài nên chính vì vậy cái cơ hội nếu chúng ta có cơ hội lần này thì chúng ta tận dụng đây là cơ hội cuối cùng nếu chúng ta tận dụng chứ không phải là chúng ta đợi chờ để chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ bởi vì những cái cổ phiếu giá rẻ thì đây chính là những cái giai đoạn giá rẻ trước khi nói về phần này thì Dũng muốn nói anh chị em đó là gì ạ à, về cơ bản thì sẽ không mua những cổ phiếu trung bình giá xuống tức là nếu thị trường nó đang đi xuống như này thì về cái hệ thống đầu tư theo xuống dòng tiền sẽ không bao giờ mua trong xuống đi xuống tuy nhiên sau khi thị trường đã tạo ra đáy thứ nhất tạo ra đáy thứ hai xác nhận và đây chính là chúng ta gọi là bùng nổ theo đà và hiện tại thị trường tiếp tục tạo ra đáy thứ ba nếu đáy thứ ba này có sự xác nhận lớn dòng tiền lớn tham gia vào thì đây cũng là một cái bước ngoặt để giúp chúng ta có thể có một lợi nhuận tầm khoảng 20 đến 25 phần trăm với độ an toàn cao hơn bởi vì thời điểm này những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu được an toàn nhất có thể sẽ tạo ra một xu mới tuy nhiên nó không dành cho tất cả các nhà đầu tư thiếu hiểu biết về thị trường bởi vì các bạn biết là việc lựa chọn cổ phiếu chúng ta cần phải có chiến lược phải có chiến lược kế hoạch trước khi giao dịch tránh tình trạng khi mà các bạn theo dõi video này các bạn thấy là Dũng nói là dòng tiền lớn đang tham gia vào nhưng việc mà chúng ta mua hoặc lựa chọn khi mà thị trường chưa xác nhận chúng ta có thể mất tiền trong thời gian tới không biết bao nhiêu bạn có thể hiểu rõ được Dũng sẽ lấy cho các bạn một ví dụ như sau chẳng hạn đây là thị trường đang trong quá trình thích lũy đi ngang nếu giả sử nếu bạn có mua một cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu BGI trong phim này dù là cổ phiếu này Dũng không biết rằng là ngày mai nó có tốt hay không tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta mua vào phim này đây là cái điểm mua có độ an toàn cao và thông thường khi chúng ta mua vào điểm này thì cái việc mà gì ạ à? nếu bạn đầu tư thì tỷ lệ an toàn cũng như là có thể mang lại cho bạn lợi nhuận chúng ta lại lấy một ví dụ thứ hai để các bạn có thể thấy một cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu BVS đây là cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu này sau khi có dòng tiền tham gia và rút bỏ và hiện tại đang trong quá trình tái tích lý nếu cổ phiếu này có một phiên xác nhận khối lượng lớn vượt qua nền tảng đây chúng ta có vượt qua khối lượng vượt qua cái đỉnh này hoặc là chúng ta có dấu hiệu để cổ phiếu vượt qua thì đây cũng là một cổ phiếu có thể tham gia được Tuy nhiên các bạn sẽ không mua trước ở đây bởi vì nếu các bạn mua trước một vài trường hợp cổ phiếu có thể bị rũ xuống và chúng ta có thể bị thua lỗ nhiều hơn. Chúng ta có thể thấy à, những cái một vài cái à, góc nhìn khác. Chẳng hạn khi các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu à, thông thường thì chúng ta sẽ mua ở đây là nó bắt đầu bước xu hướng hoặc là chúng ta tham gia ở vùng này. Và trong một số trường hợp thì các bạn biết rằng là tham gia những vùng này vùng này hoặc là thậm chí là vùng trên nó mới tạo ra cho chúng ta cái độ an toàn thì ở đây nếu các bạn đầu tư thì cái việc mà chúng ta phải lựa chọn xem là những cái cổ phiếu nào đang tạo ra quá trình tích lũy an toàn chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu khác để các bạn có thể nhìn rõ hơn à, thế giới di động là cái cổ phiếu về thời gian vừa qua cũng bị bán và bị ảnh hưởng rất là lớn đây là cổ phiếu thế di động cổ phiếu này sau khi tạo đáy và cho chúng ta xuống đi lên tuy nhiên ở trên cái vùng này cổ phiếu trong trường hợp cần thêm cái sự tái tích lũy thì chúng ta có thể xác nhận chúng ta mua tuy nhiên nếu cổ phiếu mà gì ạ à, chưa xác nhận thì các bạn mua vào các bạn có thể bị thua lỗ nặng bởi vì nó chưa tạo ra xu hướng xu hướng khi cổ phiếu này bứt phá khối lượng lớn đấy là cái sự khác nhau giữa nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu giá rẻ và lựa chọn cổ phiếu theo xu hướng với xu hướng thì chúng ta sẽ gì ạ đây là những cái khối lượng lớn tham gia thị trường quá trình này là quá trình tích lũy và khi một lực lớn của dòng tiền mới tham gia vào thì bạn có thể đầu tư tốt hơn chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác à, chúng ta có thể lọc toàn bộ cổ phiếu để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn chẳng hạn một cái cổ phiếu ACB Chẳng hạn nếu cổ phiếu ACB này có sự xác nhận thì cái điều gì diễn ra à, cái nền tảng cái tích lũy khá ngắn nên cổ phiếu này sẽ không bị xa. chúng ta lấy một cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành ngân hàng như là BIDB chúng ta lấy một vài cổ phiếu vậy BIDB à, dòng tiền ở đây cái đỉnh ở đây rất là ngắn vậy nếu BIDB trong một trường hợp nào đó cổ phiếu này có hồi thì cái dư địa hồi của nó sẽ không cao bởi vì những cái dao động lớn biến động lớn như thế này đây là những cái rào cản lớn với cổ phiếu này chúng ta có thể thêm một vài cổ phiếu khác nữa để các bạn có thể thấy rằng là không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng có thể thấy rằng là cơ hội để chúng ta tham gia thị trường và cổ phiếu này chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua cũng bị rũ bỏ khá là nhiều tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu có thể xác nhận vượt qua cái đỉnh lớn trên một cái nền tảng tích lũy chưa rõ ràng thì rõ ràng là cái việc mà cổ phiếu này tiếp tục nối zoom tức là tiếp tục nối zoom để tạo ra một xu mới thì trong thời điểm này nó sẽ còn thời gian tái tích lũy tức là chúng ta thấy là thời gian tái tích lũy vậy thời gian tái tích lũy nó như thế nào chúng ta lại tiếp tục câu chuyện đây cổ phiếu sẽ kéo lên và tạo ra một quá trình có thể tạo ra một cái mô hình vai đầu vai ngược ở phía bên vai bên phải khi mà cổ cổ phiếu hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược thì sau đó cổ phiếu sẽ gì ạ bứt phá đi lên và lúc này bạn dù là bạn không biết về cổ phiếu bạn không nắm rõ về quá nhiều về cổ phiếu thì cái việc mà cổ phiếu tích lũy trong khoảng thời gian dài bạn mua có độ an toàn sẽ cao <clears throat> chúng ta sẽ nhìn nhận thế ở đây chúng ta sẽ có thể có lựa chọn cổ phiếu HAG biến động lớn khi cổ phiếu gặp vùng cản biến động lớn thì đây không phải là cái cái món hời mà chúng ta có thể mua được nhưng tuy nhiên nếu cái quá trình này có quá trình này siết chặt trở lại chứng tỏ bị rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía trước khi chúng ta có thể tạo ra xu mới ok đấy là những cái điều gì các bạn cần biết được ở đây Dũng muốn nói cái câu chuyện đó là gì ạ nếu thị trường có thể bước vào một xu mới trong thời gian tới thì cái điều đầu tiên không phải là các bạn cứ thấy cổ phiếu lên các bạn mua lung tung bởi vì chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán ở trong đoạn này nó chỉ dành cho những ai hiểu rõ về xu hướng hiểu rõ về mẫu hình hiểu rõ về nền tảng cổ phiếu đang tích lũy hay là tái tích lũy hiểu rõ rằng là làm thế nào để mua cổ phiếu đúng điểm nhà đầu tư cần phải nắm rõ được kế hoạch chiến lược trước khi chúng ta giao dịch vậy làm thế nào để chúng ta có được điều này cái điều đầu tiên các bạn cần phải đấy nếu như bạn nào theo theo dõi kênh của Dũng đủ lâu thì Dũng tin chắc là các bạn có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu đang tạo ra mô hình khá là tốt tuy nhiên việc đợi chờ đợi chờ là một trong những cái điều quan trọng nhất để giúp cho bạn có thể không bị rủi ro trên thị trường với cổ phiếu gì ạ à, HG chúng sẽ không đầu tư trừ khi cổ phiếu này sau một quá trình tích lũy lại chúng ta sẽ còn nhiều cổ phiếu khác ví dụ một cổ phiếu khác à, chúng ta lấy một cổ phiếu khác ạ BVS đây là một phiên vai nếu cổ phiếu này đã có quá trình rút bỏ rất mạnh đây thì cái việc mà cổ phiếu được tái tích lũy trong một vài phiên ở trên cái vùng này thì nếu giả sử các bạn mua cổ phiếu giá 24 thì cổ phiếu lên 28 thì chúng ta có thể được bốn giá bốn giá cũng là một món mà món hời đúng không ạ bốn giá là một món hời tức là cổ phiếu có thể lên 28 hoặc vượt qua 28 nếu cổ phiếu tái tích lũy ở đây thế thì ở đây các bạn thấy là việc lựa chọn nó sẽ tùy thuộc vào món ăn của chúng ta Dũng sẽ không lựa chọn những cái cổ phiếu biến động lớn ở trên đỉnh nếu cổ phiếu mà bứt phá hình chữ V biến động lớn trên đỉnh này thì cái việc mà duy nhất đó là gì ạ không giao dịch à, cái điều đầu tiên là gì ạ về cơ bản cũng sẽ không giao dịch những cổ phiếu giao dốc giảm mạnh như này à, không phải là mình không biết ạ à, bởi vì chúng ta giao dịch giao dịch 10 lần một lần sai chúng ta phải trả giá rất đắt đơn giản thế thôi ạ à. 10 lần sai 10, 10 lần đúng một lần sai chúng ta phải trả rất đắt và phần lớn mọi người tránh tài khoản lý do chúng ta gì ạ mất tiền buổi sáng nay Dũng có gặp một cái bạn học viên bạn này uh, sử dụng khoản tiền 200 triệu đồng 200 triệu đồng sau quá trình sử dụng margin với số vốn đầu tư năm 2020 21 lãi được 7 tỷ đồng sau đó thì ạ à, việc mà từ 200 triệu đồng các bạn ạ lên được 7 tỷ đồng nhưng việc giao dịch việc ờ, quá tự tin vào khả năng của mình sau đó thì toàn bộ lợi nhuận biến mất trong thời gian ngắn và may là vẫn vẫn giữ được một tỷ đồng trong cái quá trình giao dịch vừa qua câu chuyện đây là không phải bạn thắng bao nhiêu mà bạn sau mỗi chu kỳ bạn giữ được bao nhiêu tiền đấy mới là cách để đầu tư bền vững à, chúng ta sẽ quay trở lại thị trường của chúng chúng ta à, tại vì à, thời điểm này Dũng biết rằng là nếu các bạn đã học của DVD hoặc là các bạn tham gia cái chương trình đầu tư theo xuống của DVD thì không biết là bao nhiêu bạn đã từng tham gia chương trình đầu tư xuống của DVD có thể comment số 10 đúng không ạ thì trong cái, cái đầu tư theo xuống của DVD thì Dũng có nói với các bạn đó là gì ạ một cái mẫu hình đó là mẫu hình vai đầu vai ngược khi cổ phiếu hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược cái điều đầu tiên mà chúng ta phải biết dòng tiền là dòng tiền phải tạo ra một dòng tiền lớn vượt qua đỉnh dòng tiền lớn vượt qua đỉnh đây là điều kiện quyên quyết đầu tiên để các bạn biết rằng là cổ phiếu hay là thị trường chung chúng ta có thể tạo ra số mới điều thứ hai quá trình này nó cần phải có quá trình tích lũy ở giai đoạn đầu nó có thể tạo ra biến động lớn những cổ phiếu nào đang hình thành một cái mẫu hình vai đầu vai ngược giống thị trường chung hoặc là VN30 thì đây là những cổ phiếu có thể là những cổ phiếu tiềm năng nhất trong thời gian tới vậy cái điều đầu tiên là bạn phải thấy là những cổ phiếu tạo ra vừa đỉnh với khối lượng lớn và sau đó được tái tích lũy trong một thời gian ngắn ờ, cái câu chuyện ở đây đó là bạn cần phải có gì ạ có kế hoạch chủ động trong một vài ngày tới có thể bắt đầu từ ngày mai để các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu đó đang hình thành như nào ví dụ dũng lấy một ví dụ như sau chẳng hạn hôm trước các bạn có thể thấy là đây là một ví dụ cổ phiếu này vì là bất động sản Dũng không mua đây là cổ phiếu KDH cổ phiếu này sau khi hình thành một cái vai bên phải cổ phiếu bị rũ bỏ khối lượng lớn và giảm rất mạnh sau đó cổ phiếu tạo đáy và một cái quá trình tăng rất mạnh chúng ta gọi là tăng thậm chí là vượt đỉnh sau khi tăng vượt đỉnh tạo ra một cái vai bên trái bên phải đây là một cái vai bên phải và sau file bên phải rũ bỏ thì đây chính là điểm xác nhận chúng ta có thể mua vào và thông thường chúng ta mua vào cổ phiếu tăng khoảng 20 đến 25% chúng ta sẽ thoát ra ở trên vùng này có một số cổ phiếu tái tích lũy sẽ tiếp tục tăng nhưng sẽ có một số cổ phiếu nó có thể không đạt một số các tiêu chí và nó sẽ rơi rất mạnh nên cái việc mà trong một thời gian dài các bạn không kiếm được lợi nhuận nhưng chúng ta thấy rằng là chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể tạo ra 20 phần trăm thậm chí là 25 phần trăm trong thời gian ngắn nên ở đây hãy tìm kiếm những cái cổ phiếu đang hình thành mẫu hình vai đầu vai ví dụ cho các bạn một cái cổ phiếu thế giới di động là cổ phiếu đây là một cái vai và một cái vai bên này và một cái vai thiếu ở phía bên <coughs> hỗ trợ yếu hơn thì nếu cổ phiếu xác nhận như này thì đấy chính là lý do các bạn có thể thấy ạ thế bây giờ một bạn lại tiếp tục Dũng à, nhớ nói các bạn rằng là à, khi đầu tư á, thì chúng ta cần phải có bộ lọc tìm kiếm bộ lọc để phù hợp nếu bạn không có bộ lọc thì bạn bị gì ạ à? cái giao dịch của bạn sẽ bị chi phối bởi nhà đầu tư khác cái giao dịch của bạn sẽ bị chi phối của nhà đầu tư khác nên chính vì vậy hãy tìm ra cho mình bộ lọc ví dụ bộ lọc như sau ạ à? nếu bạn muốn tìm giả sử <clears throat> khi các bạn tìm ở một đám đông rất là nhiều người vậy muốn ai đó để các bạn tìm một ai đó mà cái người đó là cái người mà rất để để chúng ta không có thông tin vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm một người trong đám đông thì chúng ta cần phải có những bộ lọc giả sử người đó nam hay nữ người đấy cao hay thấp người đấy là mặc áo như thế nào người đó gì ạ à, có khuôn mặt ra sao tóc ra sao và khi chúng ta lọc một cái bộ lọc đến một thời điểm nào đó thì chúng ta lựa chọn được một nhóm người nào đó hoặc là một nhóm cổ phiếu để chúng ta đưa vào phân tích và tìm ra cho mình 5 đến 10 cổ phiếu tốt nhất thị trường. Ở trong đầu tư thì uh, từ năm 2011 đến thời điểm này, mỗi năm đều có những cổ siêu cổ phiếu và Dũng đều có thể tìm ra để gửi tặng anh chị em và các bạn. Ở trong giai đoạn này thì chúng ta cũng thấy là năm 2023 là một năm rất là tuyệt vời để chúng ta lại tiếp tục có thể có những cái kế hoạch đầu tư mới tuy nhiên ở điểm này năm 2022 sắp kết thúc Dũng tin chắc rằng là từ giờ đến Tết nếu chúng ta thì ạ theo dõi kỹ xem sát kỹ kênh YouTube của Quang Dũng tại vì Dũng không muốn các bạn có thể mua trước nhưng Dũng chia sẻ cho bạn một hai cổ phiếu để các bạn biết mẫu hình nó hoạt động ra sao thế thì để cho chúng ta các thấy là các bạn không thể Ờ, bị uh, tức là các bạn thấy rằng là cái thị trường nó vận động ra sao với mô hình như này cái điều đầu tiên các bạn nhớ rằng là khi mà nhà đầu tư mua ở đây người ta bị kẹt người ta bị thua lỗ rất nặng và sau khi bị thua lỗ nặng thì bắt đầu các tổ chức người ta sẽ bị rũ bỏ rất mạnh ở đây sau khi rũ bỏ mạnh ở đây thì quá trình test để test lần thứ hai cho nhà đầu tư thoát ra khỏi một lần nữa trước khi kéo lên khi mà kéo lên có hai dòng tiền những người bắt đáy ở đây và những người bắt đáy ở đây sẽ bán ra những nhà đầu tư bị kẹt hàng ở đây cũng sẽ bán ra và quá trình này nhà đầu tư tổ chức sẽ tái tích lũy để bắt đầu kéo lên và đấy chính là cái cách mà chúng ta gọi là quy luật quy luật của dòng tiền sẽ tham gia nên tất cả các mẫu hình về cổ phiếu thì việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được khối lượng và giá là một điều quan trọng à, một số bạn có hỏi rằng là à, vậy à, trong thời gian tới DVD có chương trình gì không thế thì ở đây chúng ta thấy là trong thời gian tới vào ngày 24 25 24 25 24 25 tức là còn hơn một tuần nữa ở à, DVD sẽ tổ chức khóa học offline xu hướng dòng tiền diễn ra tại Hà Nội khóa học này sẽ dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chưa có hệ thống đầu tư những nhà đầu tư lâu năm chưa có kết quả cũng như là chưa củng cố cái hệ thống đầu tư cho mình và đặc biệt là chương trình này sẽ giúp cho bạn cách để chúng ta thực chiến trên thị trường ờ, quản trị rủi ro quản trị cảm xúc làm thế nào để chúng ta biết thị trường tạo đáy làm thế nào để chúng ta biết thời điểm thị trường đạt đỉnh chúng ta thoát ra làm thế nào để chúng ta mua được cổ phiếu có những mô hình như như ở đây các bạn hãy theo dõi sát những cái gì Dũng chia sẻ để các bạn có thể thấy là mọi thứ Dũng chia sẻ đây đều có những kế hoạch đều có gì ạ những bước để các bạn có thể tự mình đưa kế hoạch bởi vì tất cả cái điều này Dũng đều public đều có thể nếu các bạn là người đã từng tham gia những chương trình của Dũng hoặc là bạn theo dõi kênh YouTube của Dũng đủ lớn thì tôi tin chắc rằng là bạn sẽ là người có thể đưa ra quyết định tốt trong thời gian tới một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc bạn có những quyết định đầu tư thành công nhất để có cái tết vui vẻ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình